Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là kênh uh, Tiếng Số Kèo nhé Thì trong video này tiến cũng chia sẻ với anh em một việc đó chính là tại cái kênh uh, Tiếng Số Kèo tiến cũng có nói, có nói ở những cái video trước ấy là cái kênh này tiến sẽ tập thời ngưng hoạt động tầm một tuần nha anh em Đó để cho tiến uh, cùng với đội ngũ của mình có thể uh, bảo quản lại cái kênh này đó để nâng cấp cho nó uh, phát triển mạnh mẽ hơn đó thì trong vòng uh, sáu ngày thôi năm sáu ngày thôi Tiến sẽ quay trở lại cái kênh này Tiến sẽ lên video nhiều hơn tại cái kênh tiếng Số Kèo nhé nhưng tạm thời thì Tiến vẫn đăng đầy đủ các mã kèo ở các trận đấu hấp dẫn đó cho anh em tham khảo uh, tại cái kênh Tiến bóng đá này nha anh em. Thì uh, như anh em đã biết ấy, trong uh, tối ngày hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai sẽ có hai cái trận đấu cực kỳ hấp dẫn được diễn ra tại cúp C1 châu Âu ở lượt trận tứ kết lượt về. Đấy thì đầu tiên đó chính là trận đấu giữa Chelsea với Real Madrid này. Đó còn lại là trận đấu giữa Napoli với AC Milan thì tiến cũng sẽ lên hết hai cái trận đấu này đó lên video hai trận đấu này để cho anh em tham khảo các mã kèo mà tiến đưa ra nhé thì trước tiên trong cái video đầu tiên này tiến sẽ lên trước cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng chelsea với real madrid đấy thì trước khi mà nói về cái trận đấu này đó nói về cái trận đấu cực kỳ hấp dẫn này thì anh em hãy để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh nhé anh em đầu tiên là kênh tiếng bóng đá này đó rồi thêm cái kênh tiếng số kèo này nữa để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video mới để cho anh em ờ, tham khảo những cái mã kèo mà nó chuẩn xác hơn đó tiếng sẽ nhận định một cách nó chuyên nghiệp hơn để cho anh em uh, cùng tiếng đi xa hơn để kiếm uh, lãi cũng như là là gỡ gạt vào bờ nha anh em đấy thì ok quay trở lại với cái trận đấu giữa Chelsea với cái thằng Real này thì à, trước tiên anh em hãy cùng tiếng đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra thời điểm hiện tại nha anh em đây thì tiến cũng có thêm muốn đôi lời muốn chia sẻ với anh em hiện tại tiến sẽ làm ra những cái bảng tỷ lệ kèo chuẩn như thế này đó để đưa lên tiến sẽ lựa chọn những cái mã kèo nó chuẩn nhất mà nhà cái đưa ra để cho anh em tham khảo tiến sẽ không đưa toàn bộ các mã kèo lên nữa vì hiện tại nếu tiến mà đưa cái trang lên sẽ rất là dễ bị uh, youtube nó đánh bản quyền kiểu như là mình uh, đưa những cái trang đó lên là cờ bạc này nọ đấy anh em đấy cho nên tiến phải làm riêng những cái bảng như thế này đó nhưng mà toàn bộ đều hoàn toàn đều chuẩn với những cái gì mà nhà cái đã đưa ra nha anh em đó nhưng mà trên trang trên trang thì nó còn có nhiều mã kèo hơn thí dụ như hiện tại tiếng lọc ra một cái mã kèo mà nó chuẩn nhất trên em chơi này đó như mã kèo hai đội mã kèo đồng này nhưng mà trên trang mà tiếng đang chơi ấy nó có đến năm sáu mã kèo chấp luôn đó có mã kèo Chelsea chấp thằng ghi anh 0.5 này 0.25 rồi 0.75 ngược lại cũng có mã ghi anh Madrid chấp ngược thằng Chelsea là 0.25 0.5 nói chung là rất nhiều mã kèo trên trang cho anh em chơi đó tài xỉu nó cũng có 4 năm mã kèo cho anh em lựa luôn đó có mã kèo 2.75 rồi 3 hòa 3.25 tài xỉu nữa nói chung rất là nhiều nha anh em hiện tại thì tiến sẽ lọc ra những cái mã kèo mà nó chuẩn nhất để cho anh em có thể tham khảo cũng như đưa ra cái sự lựa chọn của tiến cho anh em chơi thì uh, nhìn vào cái bảng tỷ lệ kèo này anh em có thể thấy là ở trận đấu này Chelsea cùng với Real Madrid được đánh giá là khá là đồng nhau đúng không anh em nhưng à, nhưng mà nhà cái vẫn nghiêng về à, một cái à, gì đó dành cho Real Madrid đó nhà cái vẫn tin tưởng cho Real nằm ở cửa trên trong cái trận đấu này khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo chấp à, cả chặn tuy là kèo đồng nhưng mà Real Madrid nhé nếu anh em nằm cái thằng ghi anh chỉ là bỏ một ăn 0.8 mà thôi ngược lại nếu như anh em nằm đội chủ nhà với mã kèo đồng anh em sẽ có được bỏ một ăn 1.13 đó chủ nhà ở trận đấu này đó chính là Chelsea nhé anh em à, còn ngay ở trong hiệp 1 thì cả hai đội cũng có cái mã kèo đồng với nhau đó Chelsea bỏ một ăn 1.04 này còn Real Madrid thì bỏ một ăn 0.84 còn mã kèo tài xỉu ở trận đấu này à, là 2.5 cả chặn nha anh em đấy à, và nằm tài lẫn 0.89 à, xỉu là 0.99 0.99 cả chặn này ở ngay trong hiệp 1 cũng có mã tài xỉu một trái một hòa cho anh em chơi à, nhưng có điều là ở mã kèo gốc riêng ở mã kèo gốc ở cái cuộc đối đầu này thì Chelsea lại được đánh giá là đội cửa trên nha anh em đó khi mà nó chấp gốc cái thằng Gian với mức chấp là 0.5 cả chặn đó kèo gốc là chấp gốc 0.5 cả chặn nhé à, còn về hiệp 1 thì Chelsea cũng sẽ chấp góc cái thằng ghi anh này với mức chấp là 0.25 đây là mã chấp góc nha anh em tiếng ghi rõ là phạt góc này đấy còn tài xỉu góc thì sao tài xỉu góc thì 9.5 ờ, cả chặn cho mã tài xỉu góc trong cái cuộc đối đầu này à, còn ngay trong hiệp 1 cũng có mã góc là 4.5 đó mã tài xỉu góc 4.5 thì tiến cũng nói thêm cho những anh em nào chưa biết đó chữ ft ở đây là viết tắt cho cái từ là cả chặn nha anh em còn ht là ở hiệp 1 ấy đó ft là cả chặn còn ht là hiệp 1 này anh em nên nhớ để để xem để phân biệt các mã kèo nhé à, và tiến cũng giới thiệu thêm về mã thẻ phạt ở trong cái trận đấu này thì cái cặp đấu này nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo tài xỉu thẻ phạt cả trận đó chính là mã 4.5 thì à, à, riêng cái trận đấu này tuy là cái trận đấu à, lượt về tứ kết lượt về nhưng trước khi mà đưa ra những cái cái cái à, lựa chọn mà nó à, an toàn nhất ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái thông số cũng như về cái thông tin này về phong độ lịch sử đối đầu của hai thằng này trước đó rồi sau đó hãy đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó an toàn nhất để uh, chúng ta có thể đầu tư một cách hiệu quả đúng không anh em chứ anh em đừng có thấy mà nó đưa ra cái mã uh, như là tài xỉu 4.5 là anh em thấy là nằm tài đi tài 5 thẻ trở lên ăn 0.74 tuy cái mức ăn thấp chắc chắn là tỷ lệ nó nổ sẽ cao đúng không đấy nhưng mà Phan hả nhìn vào những cái thông số này mà vào Phan hãy đầu tư đó hãy cùng tiến đảo qua về thờ uh, phân tích về trận đấu trước đó xong rồi hãy lựa chọn những cái mã kèm nó phù hợp nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư nhé đây thì trước tiên trước tiên là uh, anh em phải cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai thằng này thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một điều là tiến nhận định phân tích cho anh em trận đấu này khá là sớm để có được cái đề xuất từ từ youtube ấy cho anh em có thể tham khảo các mã kèo trên video mà tiến đưa ra nên hiện tại vẫn chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến đó anh em đấy cho nên à, tiến sẽ bỏ qua cái phần mà đội hình ra sân dự kiến của hai đội nhé à, còn những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi ấy đó như tiến đã nói trên trang có rất nhiều mã kèo chứ không đơn giản như thế này đâu những anh em nào mà muốn có một cái trang chơi uy tín đó tin tưởng tiến muốn đồng hành với tiến đang thua tha sao bờ muốn gỡ gạt nè muốn à, đặc biệt là những anh em nào mà thua tha cái mùa world cup mùa euro vừa rồi ấy muốn gỡ gạt muốn vào bờ đó hoặc là những anh em nào mà có kinh nghiệm chơi bên bóng lâu năm nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang uy tín để anh em chơi thì cứ liên hệ ngay cho Tiến. Đó Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cũng như là đưa tất cả anh em vào nhóm. Đó nhóm của Tiến thì hoàn toàn miễn phí luôn. Tiến sẽ đưa anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái tài khoản trên trang để chơi. Cũng như hướng dẫn cho anh em cách đặt cược nè, cách bán kèo, cách ra vào kèo rồi cách uh, uh, chơi những cái mã kèo nó rất là hay như mã kèo cả độ ghi bàn hay là kèo góc kèo thẻ đó nói chung chỉ có trên trang mới có thôi không những những mã kèo rất là nhiều mà lại không bị mất like mất phí nữa có ok luôn nha anh em đấy nếu như mà anh em thật sự tin tưởng Tiến, muốn cùng Tiến đầu tư, muốn chơi trên trang, muốn được Tiến giới thiệu thì cứ liên hệ ngay với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 đó hoặc là anh em còn có thể liên hệ với Tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả của video thì mỗi cái video Tiến đều đưa những cái thông tin cá nhân chính thức của mình dưới phần mô tả anh em như Facebook cá nhân này Telegram fanpage cùng với TikTok anh em có thể ấn trực tiếp vào một trong bốn cái nền tảng này đó hoặc là cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 ok cho anh em thì hiện tại tiếng bị giả mạo trên cái telegram khá là nhiều nhá cho nên anh em cứ liên hệ trực tiếp qua những đường link này hoặc là qua số điện thoại để cho chắc ăn cái độ an toàn anh em đó để à, tốt nhất là anh em liên hệ xong cứ gọi trực tiếp cho tiếng để xác minh tiếng là người chính chủ này nọ các kiểu để cho anh em tránh cái việc mà bị mấy tụi giả mạo nó lừa tiền nhá anh em đó vì hiện tại có rất là nhiều người nó giả danh của tiếng để nó lừa lọc anh em ấy đấy nên anh em nhớ mà mà mà cân nhắc trước khi mà liên hệ trước khi mà bị những cái thằng nào mà nó liên hệ nó chủ động tìm tới anh em nhá tiếng sẽ không bao giờ chủ động tìm tới anh em đâu đấy ok À, thì Tiến cũng chia sẻ thật lòng là chỉ những anh em nào mà cần cần một trang chơi tin tưởng thì hãy liên hệ thôi Tiến sẽ giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình cho cũng như sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhưng với điều kiện là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking nha anh em nhớ nhé hoặc là anh em phải có xài cái ví Momo đó có sử dụng một trong hai cái nền tảng đó thì Tiến mới có thể đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn anh em đăng ký cái trang để chơi được anh em nhớ nhé còn những ai mà sợ bị lừa thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì chứ đừng có nhắn tin tiếng hỏi lỡ nạp được rồi rút không được rồi sao anh này nọ cái kiểu tiếng không có rảnh thời gian để giải thích đâu nhá ok à, thì không có dài dòng nữa quay trở lại với cái à, phong độ của hai đội bóng này đây anh em trước tiên anh em hãy cùng tiến nói qua về cái phong độ của thằng Chelsea thì như anh em đã thấy là Chelsea nó đã trải qua cái chuỗi là 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng à, tại ngoại hạng Anh cùng với cúp C1 châu Âu đấy thì anh anh em cũng đã biết là ở cái trận lượt đi ở cái trận lượt đi vừa rồi trên sân nhà của cái thằng Real Madrid thì Chelsea cũng đã phải nhận thất bại với tỷ số 2-0 đúng không anh em ở trận tứ kết lượt đi cúp C1 vừa rồi đấy tiến sẽ cho anh em xem là cái trận đấu này <coughs> đây thì ở trận lượt đi nó đã nhận thất bại trước Real với số 2-0 đó thì ở trận này Real cũng đã chấp cái thằng Chelsea với mức chấp là 0.75 đó trên sân nhà Real chấp khá là cao trước Chelsea thì Chelsea đã phải chịu thất bại muối mặt với tỷ số 2-0 trận đấu này đó không những vậy mà à, cái thằng Ben Chilwell bên phía Chelsea còn phải nhận một chiếc thẻ đỏ nữa anh em đấy đây cũng là một cái tổn thất khá là lớn dành cho Chelsea khi mà bước vào cái trận lượt về đối đầu với Real vào đêm nay đấy à, và ở trận đấu này thì à, Real đã kiểm soát kiểm soát bóng đến 57% này so với 43% của Chelsea và tung ra đến 18 pha dứt điểm so với 7 của Chelsea này đó và nói chung thì mỗi cái thông số mỗi cái thông số thì uh, Real nó đều uh, chiếm hoàn toàn lợi thế cũng như là áp đảo Chelsea hoàn toàn đấy thì với cái việc mắc luôn cái thằng Ben Chilwell này do phải nhận chiếc thẻ đỏจากLuli chắc chắn là một tổn thất cực kỳ lớn đối với Chelsea luôn em đấy nhưng uh, quay trở lại với cái phong độ này đó chắc chắn tuy là có phong độ không được tốt cũng như những cái tổn thất của Chelsea ở trận lượt đi trước kia anh thì uh, uh, cũng chưa chắc là Chelsea nó nó sẽ phải uh, uh, chơi một cái thế trận mà chịu thua trước Real đâu anh em vì hiện tại Chelsea nó chả còn cái gì để mất nữa đúng không đó nó chả còn gì để mất nữa thậm chí tại ngoại hạng anh thì sao đây tiến sẽ cho anh em xem thêm này sau khi mà thua cái thằng gan này tỷ số 02 khi mà quay lại ngoại hạng anh chelsea nó lại phải tiếp tục nhận một cái thất bại uh, rất là tệ trước cái thằng bay Brighton với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà của mình đó thì tại ngoại hạng Anh Chelsea nó cũng chỉ đang có được là 39 điểm thôi đó 39 điểm sau 11 sau 31 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 11 anh em nhìn xem thì hiện tại chắc chắn với anh em rằng là Chelsea nó không còn cái cơ hội nào để chen chân vào cái vị trí top 6 của ngoại Anh cả thậm đó top 6 luôn đó top 6 là chỉ chơi được cái cúp C3 châu Âu anh em top 5 là C2 này từ top 4 trở lên là chơi cúp C1 thì tiếc chắc, chắc chắn một điều với anh em là Chelsea nó sẽ không thể nào mà cạnh tranh được một cái vị trí trong top 4 đó anh em đó top 6 còn khó nữa đúng không nó đang kém đến 11 điểm kính biệt so với cái thằng Aston Villa ở vị trí thứ 6 này đó thậm chí là nó còn thi đấu, thi đấu ít hơn à, ờ, các đội bóng top 4 là một chặng nữa đó thi đấu xin lỗi anh em nên thi đấu nhiều hơn cái đội bóng ở top 4 một trận nữa mọi cơ hội hoàn toàn tắt với Chelsea mùa giải năm nay đó chắc chắn là Chelsea nó sẽ trắng tay nó chỉ còn duy nhất một cái cơ hội tại đấu trường cúp C1 mà thôi đó cho nên chắc chắn với anh em rằng ở cái trận đối đầu lượt về với Chelsea uh, của Chelsea với Real Madrid vào điểm này Chelsea chắc chắn nó sẽ làm mọi điều đó nó sẽ cố gắng tạo nên bất ngờ trước Real cũng như chơi một cái thế trận mà nó nó nó sẽ áp đảo cũng như là là nó sẽ ờ, không chịu thua không để cho thằng gian nó áp đảo trước Chelsea vào cái đêm nay đúng không anh em đấy thì à, về cái phong độ của cái thằng gian thì sao gian thì anh em anh em thấy này nó có tổng cộng là 6 thắng một hòa và ba thất bại ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó một một cái phong độ cũng khá là ổn đó khá là tốt hơn tốt hơn rất là nhiều so với đội chủ nhà Chelsea thì sau khi thắng Chelsea 2 không ở trận lượt đi cũng như với cái lợi thế mà gian có được thì quay lại với cái La Liga ở cái vòng đấu mới đây thì Gan cũng đã giành chiến thắng 2-0 tiếp tục trước cái thằng Cadiz ở cái trận lượt uh, ở cái trận lượt uh, uh, về tại La Liga anh em. Đấy, thì như anh em thấy này, uh, Gian sau khi thắng trận này thì nó đã có được tổng cộng là 62 điểm sau 29 vòng đấu, đó với 19 thắng, 5 hòa và 5 thất bại, ghi được 61 bàn thắng để thủng lưới 24 bàn thì cái thành tích của gian tại La Liga, La Liga cũng khá là tốt nha anh em. Nhưng nhìn chung thì gian nó cũng chả còn cái cơ hội nào để cạnh tranh cái ngôi vị mà mà uh, ngôi vô địch với Barcelona nữa đó chắc chắn nó chỉ là muốn một cái vị trí top 2 hoặc top 3 tại La Liga để à, tiếp tục giành cái vé dự cúp C1 cho mùa sau mà thôi đó nó cũng sẽ dồn toàn lực cho cái trận cúp C1 vào đêm nay đấy nhưng anh em phải nên nhớ một điều nhưng anh em phải nên nhớ một điều là Gian ở trận lượt đi nó đã thắng thằng Chelsea là 2-0 rồi chắc chắn ở trận lượt về này nó sẽ thi đấu với một cái thế trận thi đấu nhẹ nhàng thôi anh em đó nó nó cũng có thể là hoàn toàn nhường cái thế trận cho thằng Chelsea luôn đúng không anh em đã thắng hay không rồi cần gì phải chơi mạo hiểm cần gì phải chơi đô công với chelsea làm gì đó cứ chơi một cái thế chặn thủ rồi nhường thế chặn hết cho chelsea rồi chờ cơ hội để gan mà mà chơi cái theo cái thế là phòng ngự phản công mà thôi đúng không anh em đấy thì nói chung ở mặt này nếu như chelsea áp đảo chơi áp đảo hoàn toàn đó những cái pha tấn công của chelsea mà sắc nét có độ liên kết tạo ra được những cơ hội nguy hiểm và làm thành bàn thắng thì nó sẽ có cơ hội để lội ngược chồng trước Gian cũng như là dẫn đến một trận thắng 2-0 hay 3-1 rồi dẫn nhau vào cái hiệp phụ đúng không nhưng nếu như Chelsea mà nó không có cái độ gắn kết đó nó chỉ lo phản công này nọ nó chỉ lo tấn công cái kiểu nó áp đảo đi nhưng mà lại lại bị Julian chơi với những cái pha phản công sắc nét thì chắc chắn Chelsea cũng không có đường nào mà có thể cứu đâu thậm chí nó còn thua thua thêm một hai bàn thắng ở trận lượt về này nữa đúng không anh em cho nên cái trận đấu này rất khó luôn đó phải nhìn vào cái thế trận anh em mới có thể vào kèo được cho nên những anh em nào mà thật sự muốn kiếm cơm gạo tốt nhất cứ liên hệ với tiến để vào nhóm đi vào nhóm của tiến thì dễ lắm chỉ cần anh em có một cái trang chơi thôi nếu như mà anh em chưa có trang chơi ấy, thì cứ uh, uh, liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em như tiến đã nói đầu video ấy chỉ cần anh em có được một cái số tài khoản ngân hàng này có xài cái chuyển khoản online internet banking ấy hoặc là có sử dụng ví momo tiến sẽ lập tức hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái tài khoản trên trang để anh em chơi đó cũng như hướng dẫn cho anh em cách đặt cược cách vào kèo cách bán kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cũng như là sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn đó để cho anh em nhận những mắc kèo chuẩn nhất đấy thì chắc chắn với anh em một điều cái nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí và riêng về cái trận đấu này Tiến sẽ đợi bóng lăn tầm 10 đến 15 phút diễn ra Tiến xem cái thế trận của hai thằng nó diễn ra như thế nào lúc đó Tiến mới đẩy những cái mã kèo nó chuẩn nhất lên trên nhóm cho anh em đầu tư đó chơi như thế thì mới có lãi đúng không đó vì cái trận đấu này cực kỳ khó vào kèo ngay từ đầu luôn em đó về cái mã kèo chấp ấy cho nên Tiến cũng ờ, nhắc lại một điều thật sự muốn kiếm cơm gạo muốn có một trang chơi uy tín tin tưởng thì cứ liên hệ cho tiến nha còn không tin tưởng sợ bị lừa này nọ thì đừng có liên hệ mất thời gian hai bên thôi tiến không có rảnh mà ngồi giải thích nha anh em ok quay lại với cái phong độ của hai thằng này đó thì nói chung Gian đang áp đảo hoàn toàn trước Chelsea nhưng trận đấu này sẽ không có đơn giản dành cho gian đặc biệt là tiến tin chắc một điều gian sẽ nhường thế trận cho Chelsea trong cái cuộc đối đầu này đó và gian sẽ chơi theo cái thế trận là phòng ngự phản công sẽ nhường toàn bộ thế trận cho Chelsea luôn đó vì thế mà với cái khả năng kiểm soát bóng của Chelsea Tiến cũng chắc chắn là ở trận đấu này sẽ nổ gốc tiếng không cần biết ít hay nhiều nhưng chắc chắn là Chelsea nó sẽ áp đảo về cái mã kèo gốc trong cái trận đấu này. Đấy, thì trước khi mà đưa ra những mã kèo mà Tiến chọn anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này. Đó rồi hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu rồi Tiến sẽ đưa ra những cái cái mã kèo nó chuẩn nhất nha anh em. Đây, thì hiện tại trên sân nhà của Chelsea nó đã có được hai thắng hai hòa và hai thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất uh, tại ngoại hạng Anh và cúp C1 uh, ờ, châu Âu thì như anh em đã biết ở cái vòng 16 đội trên sân nhà Chelsea cũng đã giành chiến thắng 2-0 trước cái thằng Dortmund đúng không đó cái thành tích của nó trên sân nhà tại cúp C1 châu vẫn là một cái thành tích cực kỳ tốt nha anh em chứ không phải như ngoại hạng Anh đâu nhá còn về Gian Gian thì uh, nó có thành tích sân khách cũng à, khá là bình thường anh em không được ổn cho lắm đúng không khi mà Real là một đội bóng mạnh một đống một đội bóng có thể nói là là hoàng gia Tây Ban Nha đúng không một đội bóng mà sở hữu rất là nhiều ngôi sao nhưng nó cũng chỉ có được hai chiến thắng một hòa và một thất bại ở bốn chiến làm khách gần nhất mà thôi đấy và anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đó đầu của hai thằng này đây trong lịch sử thì à, ở bốn lần gặp nhau gần nhất cả hai đội đều có được những cái thành quả ngang nhau Chelsea có hai chiến thắng cũng như Real cũng có hai chiến thắng ở bốn ở bốn cuộc đối đầu nhau gần nhất đấy thì tại cái cúp C1 châu Âu hai đội cũng đã từng gặp nhau ở mùa giải trước nha anh em thì ở trận lượt đi Real cũng đã đánh bại cái thằng Chelsea với tỷ số là 3-1 ngay trên sân nhà Chelsea nhưng mà khi quay trở lại lượt về thì Chelsea lại thắng đó Chelsea lại thắng uh, cái thằng Real với tỷ số là 3-2 đấy có thể thấy là cái phong độ của hai thằng này là cực kỳ ngang nhau tuy là cái phong độ hiện tại tiếng chỉ nói về phong độ hiện tại là Real áp đảo hoàn toàn nhưng chắc chắn là ở giải đấu cúp C1 thì Chelsea vẫn là một cái đội bóng không bị dễ đánh bại đâu nha anh em đấy cho dù thua hai không lượt đi đi chắc chắn lượt về này Chelsea nó sẽ làm tất cả đó ít nhất cũng phải tìm được một cái bàn thắng nào đó để củng cố cái tinh thần cho toàn đội để tìm đến một cái trận uh, thắng 2-0 cũng như là 3-1 trước Real đúng không anh em đó để tiếp tục cái cơ hội mà gỡ gạt uh, nuôi hy vọng vào vòng tiếp theo đó hoặc tệ hơn thì có thể uh, ít nhất cũng phải thắng chặn được về này đúng không anh em đấy để để cho uh, người hâm mộ có niềm tin vào Chelsea nhiều hơn để thua trước kiểu như là mình thua một cách vinh quang anh em chứ mà thua hay không rồi lượt về và lại thua đậm một cái nữa thì, thì ai coi ra gì nữa đúng không đấy nhưng mà bóng đá sẽ không nói trước được điều gì đâu không có nói trước được cái điều gì hết đấy cho nên tốt nhất cứ đợi thế chặn diễn ra 10 đến 15 phút lúc đó tiến soi những mắt kèo kỹ hơn tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em chơi nhé còn hiện tại với những gì tiến đã phân tích thì anh em hãy xem thêm về một ít thông số về lịch sử đối đầu của hàng này này thì ở 6 trên 6 trận đối đầu với nhau cả hai đội đều có dưới 10.5 góc chứng tỏ là cái tỷ lệ về kèo góc của hai đội ở 6 trên 6 trận gần nhất là 100% nha anh em đó về xỉu góc tỷ lệ rất là cao à, và 5 trên 6 trận đối đầu với nhau gần nhất thì cả hai đội đều có từ 5 thẻ phạt trở lên đó chứng tỏ là hai cái bóng này đối đầu với nhau chơi rất là quyết liệt và xảy ra nhiều rất là nhiều thẻ phạt luôn em đó cũng như 5 trên 7 trận đối đầu với nhau thì cả hai đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương đấy với những gì tiến đã phân tích cũng như cái mã kèo ở thời điểm hiện tại tiến sẽ có các cái mã kèo có thể cho anh em đầu tư như sau đầu tiên anh em đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là tài thẻ trong trận đấu này đó tiếp theo đó là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo đó chính là mã kèo à, mã kèo Chelsea chấp góc nha anh em đấy anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào mã kèo là Chelsea chấp góc trong cái trận đấu này đó thì tiến chỉ có hai cái mã kèo đặc biệt này cho anh em thôi còn riêng về cái mã kèo chấp cả chặn ấy mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu thì anh em cứ nghe lời tiếng đi cứ đợi 10 đến 15 phút bóng lăn xong tiếng sẽ đẩy những mã kèo lên trên nhóm cho anh em chơi đó tiếng xem thế chặn nó diễn ra như thế nào tiếng làm như vậy chỉ muốn anh em kiếm cơm gạo thôi bây giờ tiếng cho đại anh em một mã kèo cũng được đúng không nhưng mà làm gì biết trước được là hai đội nó chơi như thế nào này nọ đúng không cứ đợi thế trận diễn ra đó tiến xem kỹ thế trận hàng đá như thế nào lúc đó tiến sẽ đẩy mã kèo trực tiếp lên nhóm cho anh em chơi nếu như mà anh em muốn chơi trực tiếp như tiến thì bắt buộc anh em phải có một cái trang uy tín để anh em chơi đúng không thì tiến đã giới thiệu cho anh em rồi anh em tin tưởng đó muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài muốn gỡ gạt muốn vào bờ tin tưởng thì hãy liên hệ nhé chỉ cần anh em có được số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em có sử dụng ví momo thì cứ liên hệ ngay cho Tiến đi số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video ấy đấy thì lúc đó thì thì Tiến sẽ uh, giúp đỡ anh em anh em chỉ cần liên hệ với Tiến đó uh, đủ điều kiện mà Tiến đưa ra Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi uy tín nhất đó hướng dẫn cho anh em cách đặt cược cách vào kèo cách bán kèo như thế nào Tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em nên anh em đừng có lo nhé anh em không biết thì cứ hỏi đó cứ tìm Tiến sẽ chỉ còn nếu như mà sợ bị lừa sợ nạp được mà rút không được này nọ thì tốt nhất đừng có nhắn tin luôn chứ đừng có uh, kết bạn xong rồi nhắn tin hỏi lỡ nạp được rồi rút không được rồi sao anh tiến không có rảnh đâu nó thật là không có thời gian để uh, hỗ trợ tất cả anh em đâu tiến chỉ hỗ trợ cho những anh em nào mà thật sự cần một trang chơi cần vào nhóm cùng đầu tư với tiến thôi đó ok thì tiến cũng sẽ không nói nhiều cái video này nữa anh em kết với các mã hiện tại anh em cứ vào riêng cái mã kèo chấp và mã kèo tài xỉu chắc chắn tiến sẽ không đẩy lên bây giờ cho, cho, cho anh em đâu vì trận này rất là khó chơi đấy đợi thế trận diễn ra xem diễn biến như thế nào lúc đó anh em vào nó mới ok hơn cho nên tiến không muốn hạ anh em không muốn anh em thua không muốn anh em phải phải sao bờ nên tiến không cho anh em mở kèo chấp cũng như mở kèo uh, tài xỉu đấy nhưng trước giờ bóng lăn thì chắc chắn với anh em à, tiến sẽ đẩy chuẩn hơn những mã kèo lên nhóm cho anh em chơi nhé đó nếu như mà tiến thấy được cái lối chơi cái sơ đồ của tụi nó hợp lý tiến sẽ đẩy trước giờ bóng lăn lên trên nhóm luôn còn nếu như mà thấy tiến thấy trận đấu không ổn thì cứ đợi trận đấu diễn ra 10 15 phút đi tiến sẽ đẩy những mã kèo trực tiếp lên trên nhóm cho anh em chơi ok thì những anh em nào mà yêu quý tiến thấy nhận định của tiến hay nhiệt tình ấy thì anh em cứ để lại cho tiến một cái lượt like trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của cái hai cái đội bóng này ở à, trong cuộc đối đầu đêm nay tiến sẽ nhặt dành tặng cho anh em uh, ờ, 500k tiền mặt chuyển khoản qua cái hình thức là uh, chuyển khoản online nha anh em cho những anh em nào mà bình luận sớm nhất và chuẩn nhất về cái mã tỷ số trong cái trận đấu đầu này đấy và anh em cũng đừng quên cũng đừng quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh nhé anh em đó theo dõi kênh tiếng bóng đá này cũng như là cái kênh tiếng sâu kèo này luôn nhé anh em đấy và tiếng cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé